phép tính cộng thì các con làm như khi chúng ta thực hiện từ lớp 1, lớp 2. Khi đặt tính, chúng mình nhớ đặt các hàng thẳng cột với nhau. Sau đó, chúng ta cộng lần lượt bắt đầu từ hàng đơn vị. Chúng ta thực hiện từ phải qua trái và bắt đầu từ hàng đơn vị. Lưu ý, khi có nhớ thì chúng ta nhớ hàng cao hơn và hàng liền kề với nó. Vậy thì chúng mình cùng nhau vào bài đầu tiên, phép tính đầu tiên qua phần bài giải của cô. Đầu tiên, đó là phép tính 6195 cộng với 2785. Cô sẽ đặt tính như sau. Cô đặt các hàng thẳng cột với nhau cụ thể, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, hàng trăm thẳng hàng trăm và hàng nghìn thẳng hàng đơn vị. Sau đó cô ghi dấu phép tính và có gạch ngang. Khi thực hiện, cô bắt đầu cộng từ phải qua trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. Cụ thể cô sẽ cộng 5 cộng 5 bằng 10, viết 0, nhớ 1. Khi nhớ 1 thì hàng đơn vị khi nhớ 1 chúng ta sẽ nhớ sang hàng chục, tức là hàng liền kề với hàng đơn vị. Tiếp tục 9 cộng 8 bằng 17, 17 nhớ 1 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 1 cộng 7 bằng 8, nhớ 1 là 9, viết 9 6 cộng 2 bằng 8, viết 8. Như vậy